thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày đinh mão, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lô trung hỏa, kỷ tuổi, tân dậu, quý dậu, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi,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 Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục, sáu ngoại việc, sao thiên hỏa, sáu về lập nhà, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao nguyệt kiến chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý có một ngày làm việc vất vả do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình. Tinh thần làm việc xa sút không hiểu vì lý do gì mà tuổi này trở nên chảnh mạng, thiếu tập trung dẫn tới sai sót thường xuyên. Ngày này, bạn tuổi Tý nên xem lại vấn đề cá nhân để tránh ảnh hưởng tới tiến độ công việc chung với đồng nghiệp. Thực tế là không ai muốn hợp tác làm việc cùng với một người thiếu trách nhiệm, vậy nên hãy xử lý ổn thỏa mọi việc trước khi gây tác động lên cả những người xung quanh. Bù lại, ngũ hành tương sinh cho thấy tình cảm của bạn và người ấy khá ổn, hai người khá hòa hợp trong mọi chuyện, dù đôi khi cả hai vẫn có những cãi vã nhưng không sao, đó là chuyện bình thường của các cặp đang yêu mà. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, làm việc vất vả, tinh thần sa sút. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thiếu tập trung dẫn tới sai sót thường xuyên. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên xem lại vấn đề cá nhân, tránh ảnh hưởng đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,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 từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi thìn, thân. Tử vi thứ 6, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ 6 này cho hay, trong ngày gặp được thiên tài độ mệnh, người tuổi Sửu có đón nhận vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc ao ao đổ về túi nên con giáp này chi tiêu vô cùng rủng rỉnh, Điều này ít nhiều cũng giải tỏa được những khó khăn trong chuyện tài chính từng khiến bạn đau đầu trước đó. Nhìn chung tử vi hôm nay chỉ ra rằng, người tuổi Sửu sẽ có một ngày tiền tài như nước, làm đâu chúng đó, thuận lợi hanh thông. Đầu tư vào các lĩnh vực mới sẽ là gợi ý hay cho người tuổi Sửu trong hôm nay. Đôi khi mạo hiểm một chút lại có thể mang tới cho bạn nhiều lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên mạo hiểm không đồng nghĩa với mù quáng đâu nhé, làm gì cũng phải tính toán cẩn thận. Thổ mộc xung khắc, lại khiến con giáp này buồn phiền vì chuyện tình cảm không mấy như ý. Đây là lúc bạn nên nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này. Hãy nghe tiếng trái tim mách bảo hơn là quá suy tính lý trí. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, đón nhận vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc đổ về ào ào. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, giải tỏa khó khăn về tài chính, chi tiêu rủng rỉnh. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa,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 Bản mệnh là con giáp may mắn ngày này khi bạn liên tục nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Cách làm việc sáng tạo, độc đáo của bạn đã giúp bạn có những thành quả tốt. Ngày này, nhờ tinh thần làm việc hăng say như vậy, những chú hổ ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Bạn tự có cách nâng cao vị thế của mình trong tập thể, không để hoài phí những công sức nỗ lực đã bỏ ra từ trước đó. Trái ngược với những may mắn trong công việc, thì người tuổi dần có thể gặp nhiều nỗi buồn ở phương diện tình cảm. Điềm báo tử vi cho thấy ngày này bạn dễ tức giận và làm mất đi những hình ảnh đẹp với đối phương. Những người độc thân khó có thể tìm được cơ hội tốt hay gặp được người ưng ý nên bản thân vẫn chịu cảnh cô đơn. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, liên tục nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, đạt được thành quả tốt nhờ làm việc sáng tạo, độc đáo. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 nên thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc. Bạn không phải dựa vào ai mà vẫn đưa ra được những quyết định đúng đắn về chuyện mình cần làm, cũng nhờ vậy mà dễ dàng chạm vào mục tiêu của mình. Trong ngày này, người theo nghiệp kinh doanh sẽ có cơ hội phát tài. Bản mệnh gặp được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường, nhờ vậy mà cứ thế từ từ tiến những bước vững chắc, có nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn. Các kế hoạch đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho con giáp này. Hôm nay, cũng là một ngày có nhiều xáo trộn trong vận trình tình cảm của tuổi mão. Mọi việc chẳng suôn sẻ như ý muốn, hạnh phúc còn xa tầm với, ảnh hưởng đến tâm trạng của con giáp này. Bạn có xu hướng tự trách bản thân vì không thể chinh phục được trái tim người ấy. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, tự đưa ra được những quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi kỷ mão,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 người tuổi thìn khá cứng nhắc và bảo thủ trong các mối quan hệ. Điều này dẫn tới việc bạn đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp hay bạn bè. Sự bột chộp nhất thời khiến bạn có những lời nói và hành động gây tổn hại đến những người xung quanh, vô tình làm mất lòng người khác. Chưa kể trong ngày thứ sáu này, người tuổi thìn cũng đang có điểm báo tiểu nhân rình rập, gây khó dễ, khiến con đường đi tới thành công của bản mệnh gặp nhiều thử thách, trông tai hơn. Con giáp này cũng tiếc nuối vì cơ hội ở ngay trước mắt mà còn bị cướp mất. Ngày này, người tuổi thìn cũng nên quan tâm hơn tới chuyện tình cảm cá nhân. Vì thổ mộc tương xung gây nhiều xung khắc giữa các cặp vợ chồng, nhưng đôi bên lại không chịu nói thẳng với nhau mà cứ cố nhẫn nhịn càng đẩy mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tránh cứng nhắc và bảo thủ trong các mối quan hệ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 nên vẫn đang tiến triển đều đều. Quá trình làm việc lâu năm giúp tuổi này tích lũy nhiều bài học, kinh nghiệm, thêm bản lĩnh từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc trong ngày hôm nay dù không quá dồi dào, nhưng bản mệnh tuổi tỵ vẫn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập, Ngũ hành tương sinh giúp vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này khá ngọt ngào. Các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Bạn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển đều, tích lũy nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thêm bản lĩnh từ những khó khăn đã vượt qua.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 nhắc nhở tuổi ngọ cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý, nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình. Hơn nữa, sự bất cẩn của bạn có thể tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóp, gây nhiều bất lợi cho bạn. Quá trình làm việc chung có người bằng mặt không bằng lòng là điều có thể xảy ra. Nếu không đủ khéo léo và tinh tế, bạn có thể gây hấn với tiểu nhân lúc nào không hay. Mộc sinh hỏa, giúp vận trình tình duyên của tuổi ngọ trong ngày hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh có thể gặp gỡ được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình, tình cảm mới bắt đầu nhưng có nhiều hy vọng khi cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, tránh có hành động vô tình làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa,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 nên tuổi mùi được quý nhân soi đường chỉ lối, nhanh chóng tìm được cơ hội gia tăng nguồn thu nhập của mình. Cũng bởi bạn biết cách phát huy năng lực của bản thân, tận dụng mọi thời cơ có sẵn để tạo ra vận may tài lộc cho mình, nhờ thế mà tiền bạc ao ao đổ về túi là điều đương nhiên. Hôm nay cũng là ngày bạn đạt được bước tiến mới vô cùng quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này là người có tâm nhìn xa trông rộng, cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng của mình đã đến, hãy cố gắng để giành lấy vị trí xứng đáng. Có điều, Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên các cặp vợ chồng hôm nay có chút khắc khẩu và nổi nóng, khiến mối quan hệ dễ lâm vào tình trạng đối đầu. Do đó, mỗi bên nên biết cách điều tiết cảm xúc để giữ cho vận trình ổn định, tránh những xáo trộn không đáng có. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tìm được cơ hội gia tăng nguồn thu nhập của mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, luôn biết cách phát huy năng lực bản thân. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa,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 con giáp này biết mục tiêu phấn đấu của mình và không ngừng chiến đấu để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Bạn cũng có sự hậu thuẫn của những người đồng nghiệp nhiệt tình nên mọi việc vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có sự quyết đoán hơn trong các quyết định của mình. Bản mệnh vẫn đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những ý kiến của người xung quanh. Ý kiến đó chỉ là sự góp ý mà thôi, đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định cuối cùng của bạn. Kim khắc mộc lại khiến chuyện tình cảm của người tuổi thân có nhiều dạn nứt, con giáp này dành nhiều thời gian cho công việc đồng nghĩa thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình dần ít đi. Xa cách lâu ngày khiến tình cảm giữa các thành viên ngày càng thiếu sự gắn kết hơn. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, cần có sự quyết đoán hơn trong các quyết định. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, không ngừng nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu,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 Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cắt tường, vàng kim, trắng. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. Tử vi thứ 6, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 của tuổi dậu. Vận trình tử vi thứ 6 cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện ngủ hành tứ hình xung, tí ngọ mão dậu tác động xấu, người tuổi dậu sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác, bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng có thể công sức bỏ ra vẫn chưa được ghi nhận xứng đáng. Đôi khi bản mệnh tuổi dậu còn không tập trung, lơ đãng với công việc đang làm, điều này dẫn tới những sai sót mà ngay cả bản thân con giáp này cũng không thể kiểm soát hết được. Trong tình huống này tuổi dậu cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới giải quyết ổn thỏa được. Hôm nay còn là ngày mà gây ra nhiều nỗi thất vọng cho người tuổi dậu khi mà chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn, dù bạn cố gắng để thể hiện sự chân thành của mình nhưng tình cảm không thể gượng ép được, cái gì đến rồi thì sẽ đến. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, phải đối diện với nhiều phiền muộn và áp lực. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, công sức bỏ ra chưa được ghi nhận xứng đáng. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, có thể gây ra sai sót khi không đủ tập trung. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc,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 từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, ghi. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn. Tử vi thứ 6, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, trong ngày có mão Tuất hợp hỏa cục, người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng lập ra được những kế hoạch phù hợp để rồi có thêm cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi, hứa hẹn sẽ mang về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ nữa. Lại thêm trong ngày có chính quan ở bên, con giáp này như hổ mọc thêm cánh, con đường công danh sự nghiệp chưa khi nào lại sáng rõ đến vậy. Ngày được thăng quan tiến trước chắc chắn sẽ không còn xa bạn nữa đâu, hãy cùng nỗ lực và cố gắng hơn nữa nhé. Đối với người độc thân, vẫn tiếp tục lẻ bóng một mình trong ngày mộc khác thổ này. Dường như bạn vẫn chưa thể thoát ra khỏi vò bọc của mình và cho bản thân một cơ hội để đón nhận yêu thương từ một ai đó hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước đi nhé. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, con đường công danh sự nghiệp rộng mở, có nhiều bước tiến mới. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, người độc thân chưa thoát khỏi vò bọc của chính mình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, sức khỏe có chiều hướng giảm sút, cần quan tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi gặp nhiều trắc trở,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 nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi thứ 6, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi cho thấy, được sự hậu thuẫn của ngũ hành tam hợp hợi mão mùi trợ vận, giúp cho vận trình tài lộc của tuổi hợi trong ngày thứ 6 này có cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến nhờ có quý nhân soi đường, chỉ lối, cùng với khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, nên bản mệnh có được những gì mình muốn. Ngày này, bạn tuổi hợi còn đón nhiều điềm báo tốt lành ở phương diện sự nghiệp. Con giáp này luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc đang làm, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành mọi thử thách, đồng thời đặt ra mục tiêu mới để cố gắng phấn đấu hơn nữa. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh đề xuất ý kiến thăng chức, tăng lương cho mình một cách xứng đáng. Thủy mộc tương sinh, báo hiệu những tín hiệu đáng mừng trong vận trình tình cảm của tuổi hợi. Vợ chồng gắn bó khăng khít, cả hai luôn khéo léo vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Những người còn độc thân nên nhân cơ hội này để ngỏ lời với người mình thích, xác suất thành công khá cao đấy. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, vận trình tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đón nhiều cơ may nhờ quý nhân soi đường. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim,